itu di spotnya teman-teman spotnya di belakang rumah teman-teman system.net các em ạ. untumihan untumihan ka lalala untumihan sa hangka Tên nó rồi Satu lima. どこ置くんだ、うん Böyle